vâng xin chào anh chị ạ ừ, ok ạ xin uh, chào anh chị vâng thì hôm nay chúng ta sẽ à, cùng trao đổi với nhau về cái chủ đề mà uh, nhà đầu tư đang rất quan tâm đó, lãi suất của chúng ta đang có dấu hiệu là tăng từ đầu năm đúng không ạ vâng xin chào các anh chị thì, uh, mời các anh chị cùng uh, vào trao đổi vâng chào anh chị ạ vâng ok xin chào anh chị vâng vâng chào anh Nguyễn Quý vâng chào à, Mr Hào vâng chào anh Phong Kỳ và vâng, xin chào anh chị thì chúng ta sẽ chuẩn bị à, cùng nhau bắt đầu vào cái nội dung nhé đúng không thì cái nội dung hôm nay là liên quan đến cái vấn đề gọi là lãi suất tăng thì có ảnh hưởng như thế nào đến với uh, các cái ngành ở trên thị trường chứng khoán và vâng, chào anh chị ạ ok ok và vâng, chúng ta cũng uh, chờ một lát nữa thì chúng ta chuẩn bị bắt đầu anh chị nhé Đó. đây là giá hàng hóa thế giới đúng không ạ đang uh, giảm uh, khá là mạnh đúng không ạ Đúng vâng không? ví dụ như giá dầu đây giảm còn 103 đô này Đúng không? giá gas cũng giảm vân vân và vâng, ok ok tỷ giá của USD thì cũng có dấu hiệu là điều chỉnh giảm đúng không ạ chỉ số thì cũng bị giảm nói chung là bị giảm toàn tập đúng không cổ phiếu cũng giảm một chút đúng không ạ trái phiếu thì lợi suất trái phiếu về cơ bản cũng giảm lợi suất trái phiếu của Mỹ vừa rồi lên đến 3,5 phần trăm và bây giờ tạm 2,8 ờ, đây là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đúng không ạ các cái tài sản à, rủi ro ví dụ như là coi chẳng hạn thì cũng có dấu hiệu giảm thì về cơ bản là có thể là do lo ngại về cái diễn biến kinh tế có thể khó khăn hơn thì à, nó sẽ suy giảm đúng không ạ vâng ok thì uh, chúng ta chuẩn bị bắt đầu được chưa anh chị ok ok vâng chào anh chị và vâng, chúng ta bắt đầu được chưa ạ vâng ok ok xin chào anh chị thì uh, khoảng độ 3 phút nữa chúng ta bắt đầu được không ạ vâng anh chị có những cái trao đổi gì uh, về trực tiếp về cái chủ đề này thì anh chị cứ cho phục biết nhé thì uh, khoảng độ 2-3 phút nữa chúng ta bắt đầu nhé 8 giờ 55 chúng ta sẽ bắt đầu anh chị nhé vâng ok ok Vâng, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé. Bây giờ 8 giờ 53 phút rồi. Thì ờ, khoảng 1 2 phút nữa chúng ta bắt đầu anh chị nhé. Và vâng, lát nữa thì đến phần giải đáp thì Phục sẽ hỗ trợ trao đổi hết những cái câu hỏi à, mà liên quan đến cái chủ đề hôm nay. Thì à, Phục sẽ hỗ trợ trao đổi à, đến anh chị nhé. Vâng, ok, ok anh chị. Xin chào anh chị. Vâng. Thì à, đây, chủ đề hôm nay của chúng ta đây là ảnh hưởng của lãi suất đến với các ngành anh chị nhé. Yeah. Thì à, anh chị có thể à, à chia sẻ cái à, nội dung này đến với những người bạn, những anh chị à, mà đang quan tâm đến cái chủ đề à, lãi suất ảnh hưởng như nào đến các ngành được không ạ? Và vâng. để chúng ta cùng nhau trao đổi thảo luận để làm sao mà đưa ra một cái hướng cho nó hiệu quả. Thì rõ ràng từ đầu năm đến nay thì nhà đầu tư đều bị thiệt hại rất là nhiều thì bản thân của Azfin Việt Nam thì cũng bị thiệt hại thôi thậm chí thiệt hại rất lớn nhưng mà cái vấn đề đó là một cái điều rất là khó đoán nó xảy ra rất bất ngờ thì chúng ta uh, chấp nhận đúng không ạ còn rút ra được bài học gì thì rất là đáng quý và quan trọng nhất này chúng ta hướng đến tương lai tức là uh, làm sao để trong tương lai chúng ta vận dụng và đầu tư nó hiệu quả nó sinh lời cao để không những mà nó lấy lại được toàn bộ những cái gì mà chúng ta bị giảm trong thời gian vừa qua mà thậm chí nó còn nhân lên rất nhiều lần thì đấy là những cái mục tiêu chính uh, trong đầu tư luôn này, như vậy nhìn về phía trước nhìn về phía trước và vâng, ok ok như vậy là đã đến giờ thì ờ, xin mời các anh chị uh, cùng ngồi theo dõi tập trung để chúng ta trao đổi với nhau về chủ đề ảnh hưởng của lãi suất đến với các ngành. Thì à, như chúng ta đã biết, lãi suất thì đã có dấu hiệu tăng từ đầu năm 2022 cùng với cái tín hiệu lạm phát của Việt Nam thì cũng tăng do do rất nhiều nguyên nhân đúng không Thì trước tiên, lãi suất chịu áp lực lớn từ lạm phát đang gia tăng do chi phí đẩy. Thì ở các nước trên thế giới ấy, thì à, lạm phát của nó đến từ hai nguyên nhân. Một là chi phí đẩy do giá dầu, giá các hàng hóa tăng rất mạnh khiến cho chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh nó tăng rất nhiều. Thứ hai là ở các nước đó thì nó cũng bơm tiền rất nhiều. Ví dụ ở Mỹ thì đã uh, tăng cái bảng cân đối uh, của Fed từ 4.000 tỷ đô lên đến gần 8.000 tỷ đô, tức là bơm ra thị trường những 4.000 tỷ đô. Thì uh, uh, rồi là Canada bơm nhiều, châu Âu bơm nhiều. Thậm chí trong cái giai đoạn đó người ta còn bơm trực tiếp vào tài khoản người dân rất nhiều cơ để người dân cầm đi chi tiêu thế thì khi mà người dân tự nhiên có tiền ở trong tay ấy, thì họ sẽ chi tiêu rất mạnh tay thì khi đó cái cầu về hàng hóa nó tăng rất mạnh chính vì thế nó làm mà là lạm phát cũng gia tăng đó thì như vậy có thể thấy rằng cái à, lạm phát ở Mỹ và các nước phát triển là đến từ hai yếu tố một là chi phí đẩy hai là cầu kéo rất mạnh mẽ còn ở Việt Nam chúng ta thì à, lạm phát đến gần như toàn bộ từ cái việc chi phí đẩy ở đây là giá dầu gia tăng và à, cái việc nhập khẩu lạm phát của Việt Nam nhiều anh chị vẫn chưa hiểu cái khái niệm nhập khẩu lạm phát này gì thì Phục xin giải thích các anh chị như thế này ví dụ uh, các cái hàng hóa ở trên thế giới đa phần người ta tính bằng tiền USD đúng không ạ mà rõ ràng lạm phát của Mỹ thì nó cao 88,5% tức là những về cơ bản trung bình các cái hàng hóa đều nó tăng theo đô la là 88,5% thì khi đó Việt Nam là một nước cũng nhập khẩu rất lớn cứ sắp xỉ so với xuất khẩu lên đến à, bằng GDP bằng GDP tức là ví dụ GDP của chúng ta ba trăm rưỡi ba trăm bảy chẳng hạn thì xuất nhập khẩu của chúng ta uh, mỗi thứ cũng từng ý thì khi đó cái giá hàng hóa nhập khẩu của chúng ta cũng bị tăng do hàng hóa tính bằng đồng đô nó tăng lên khoảng 8% chẳng hạn từ đó làm cái chi phí trong nước của chúng ta tăng cao thì nó đẩy lên gọi là lạm phát do đó là nhập khẩu lạm phát từ từ Mỹ đấy anh chị nhận bởi vì cái đồng tiền đô la là cái đồng tiền gọi là thanh toán toàn cầu thế thành nhà Mỹ mà bị lạm phát cao chắc chắn họ xuất khẩu lạm phát đến các nước thì Việt Nam là nhập khẩu lạm phát đó tức là nhập hàng hóa với giá đô la nó tăng lên Đấy, ví dụ trước là à, giá hàng hóa là 100 đô một tấn thì bây giờ ở Mỹ mất giá nó là 108 đô 109 đô thì Việt Nam nhập về thì chúng ta cũng bị đội cái giá cao như thế thì đó nó gọi là lạm phát do chi phí đẩy là như vậy còn à, về cái vấn đề cầu kéo thì Việt Nam không bị bởi vì cung tiền của Việt Nam cung tiền M2 anh chị ạ trong năm 2021 có 8,93% thôi một mức, mức rất thấp tín dụng thì khoảng hơn 13% đó là một mức tương đối thấp trong những năm qua thế thành ra chúng ta không bị bơm tiền ngay cả cái việc anh chị thấy là cái ngân sách để hỗ trợ gói à, gói hỗ trợ à, lãi suất chẳng hạn thì còn chưa được đưa ra cả. đúng không rồi là liên quan đến các cái việc là đầu tư công chúng ta cũng chưa mạnh nữa đó chúng ta không hề có bơm tiền bởi vậy cho nên lạm phát của chúng ta dịu hơn so với các nước châu Âu và mức Mỹ rất nhiều là vì như thế được chưa và lạm phát vừa rồi ở Việt Nam công bố đâu là khoảng hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái đó thì à, à, như vậy là một mức lạm phát cũng đã tăng so với trước đây nhưng về cơ bản nếu so sánh với các nước trên thế giới thì lạm phát của chúng ta khá ổn đúng không ạ và tiếp theo cái lãi suất trái phiếu chính phủ ở ờ, Việt Nam 10 năm đây là cái biểu đồ bên tay phải đấy ạ sau khi nó tạo đáy vào khoảng tháng 11 năm 2021 ở mức 2% thì lợi suất của chúng ta lúc đó còn tương đương Mỹ cơ tức là đầu tư trái phiếu chính phủ Việt Nam người ta đánh giá rất cao lợi suất có 2% 2% thì đến bây giờ nó đã tăng trở lại lên 3,368% vào cái ngày hôm nay chính xác là ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 đúng không ạ ngày mùng 5 tháng 7 như vậy là cũng đã có tăng khá mạnh tuy nhiên thì uh, anh chị có thể thấy so với những cái giai đoạn trước thì lợi suất trái phiếu chính phủ chúng ta còn rất thấp ví dụ một cái giai đoạn khó khăn là giai đoạn 2009 đến 2013 lợi suất trái phiếu chính phủ của Việt Nam tương đương với khoảng 11 phần trăm 11 phần trăm thế thành ra hồi đó chúng ta rất là căng thẳng bởi riêng cái lợi suất trái phiếu chính phủ cao thế hàng năm nó đã biến cái đầu tư công của chúng ta tăng lên rất nhiều anh chị hãy thử tưởng tượng như này à, chính phủ nợ ở ờ, nước ngoài chẳng hạn ví dụ nợ khoảng 100 tỷ đô thì nếu lợi suất lên đến 11 phần trăm tức là mỗi năm riêng cái trả lãi thôi đã mất 11 tỷ đô rồi thế thành nhà họ cứ phát hành trái phiếu ra nước ngoài vài chục tỷ đô thì họ trả lãi phát hành trái phiếu rất nhiều để trả lãi và trả gốc thôi đã chiếm gần hết cái phát hành tức là gần như là phát hành để đảo nợ ấy. đó thì chúng ta rất nguy hiểm thậm chí giai đoạn đó còn nhiều anh chị rồi là tất cả chúng ta còn lo ngại về cái việc thế hệ sau này của chúng ta sẽ phải gánh nợ do cha ông ngày xưa vay nhiều quá tuy nhiên có một điều rất may mắn rất thú vị đó là cái điều hành kinh tế của chính phủ đã chuyển từ cái việc mục tiêu là cố tăng trưởng bằng được thay bằng cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô tức là tức là uh, lấy lạm phát là mục tiêu làm sao lạm phát thấp thấp lãi suất thấp thấp để bà con an tâm làm ăn làm mục tiêu rồi từ đó tăng trưởng tối đa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thì từ đó khi mà điều hành kinh tế tốt thì cái lãi suất anh chị có thể thấy nó giảm từ mức khoảng hơn 12 phần trăm đỉnh điểm năm 2000 cuối lẻ 7 đầu lẻ 8 lên 17 phần trăm và giảm dần đến tận cuối 2021 còn 2 phần trăm thì hiện nay tăng lên 3,36% thì nó cũng chỉ tương đương như năm 2020 cuối 2020 mà thôi chứ cũng không hề cao thì uh, dự báo rằng là cái lạm phát của chúng ta có thể có thể còn tăng tiếp thêm một chút nữa thì năm nay chúng tôi kỳ vọng rằng lạm phát sẽ khoảng 4% và năm 2023 Việt Nam có cái độ trễ hơn so với các nước khác thì kỳ vọng rằng lạm phát có thể ở mức gọi là khoảng 4,5% đổ lại thì mức đó là một mức vẫn tiếp tục tăng à, đỉnh lạm phát của Mỹ người ta dự báo rằng là cuối năm quý 3 quý 3 hoặc quý 4 năm 2022 thì đỉnh lạm phát của Việt Nam thì người ta dự báo rằng là phải đến 2023 cơ chúng ta có độ trễ Tuy vậy thì như anh chị có thể thấy cái việc lạm phát của chúng ta có tăng lên 4,5 thì cũng là một cái mức gọi là chấp nhận được. Bởi vì cái tiền gửi của chúng ta hiện nay là cũng lên đến khoảng độ 6 đến 7% thì ờ, người gửi tiền vẫn có lãi dương, đúng không ạ? từ đó thì dự báo cái trái phiếu chính phủ lợi suất nó có thể tăng tiếp nhưng mà cũng không thể tăng quá cao quá cao thì cái xác suất cao là nó sẽ tăng dưới 4, dưới 4,5% dưới 4,5% đó thì uh, với cái việc lãi suất tăng ấy thì rõ ràng rằng nó ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế nói chung ví dụ lãi suất tăng thì làm cho nợ chính phủ phải tăng lại trước đây thì ví dụ 2 2,5% thì vay 100 tỷ đô mất có 2 đến 2,5 tỷ đô trả lại thì bây giờ mất khoảng 4 tỷ chẳng hạn 3 tỷ rưỡi 4 tỷ chẳng hạn thì nó sẽ khó hơn một chút đúng không áp lực lên nợ công lớn hơn một chút rồi à, khi lãi suất tăng thì làm cho cái chi phí vốn đầu vào của các cái doanh nghiệp bị tăng đúng không ạ chi phí tài chính tăng từ đó làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp này có thể à, giảm tăng trưởng anh chị nhé giảm tăng trưởng ví dụ trước có thể tăng trưởng khoảng 20% thì giảm xuống còn 16 17% chẳng hạn hoặc ông nào trước đó thì kỳ vọng là đi ngang hòa thì bây giờ có thể lỗ một hai phần trăm vân vân thì về cơ bản là lãi suất tăng thì chắc chắn là ảnh hưởng xấu hơn so với việc lãi suất thấp tuy vậy thì nếu mà lãi suất tăng ở một mấy cái mức vừa phải vừa phải hợp lý không quá cao không quá cao thì nó sẽ chỉ ảnh hưởng khó khăn trong một cái đoạn nào đó thôi rồi sau đó nếu mà nó vẫn duy trì ở mức hợp lý thì rõ ràng rằng nó sẽ không tác động quá lớn đến uh, kinh tế đâu ạ và để anh chị thấy rằng cái lợi suất trái phiếu chính phủ của Việt Nam như thế nào thì mời anh chị chúng ta cùng theo dõi một chút về lợi suất trái phiếu chính phủ của các nước nhé thì để anh chị đánh giá Việt Nam như thế nào ví dụ ở Mỹ là khoảng 2,8% đúng không ạ Anh là 2% Nhật thì rất thấp rồi không nói Nhật cực thấp đúng không ạ thì chúng ta so với những cái nước uh, xung quanh bên cạnh gần chúng ta anh chị nhé uh, ok đây ví dụ đây của Trung Quốc là 2,85%, của Hồng Kông là 2,9%, đây là châu Á nhé. Của Indonesia là 7,3% anh chị nhé. Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Indonesia là 7,3%. Một nền kinh tế gọi là tương đương Việt Nam về về về cái uh, độ phát triển đấy. Đó, chứ không phải tương đương về GDP bởi vì Indo có 250 260 triệu dân cơ. Thì chúng ta có thể thấy Indo là 7,3%. Đúng không? Rất cao và thị trường chứng khoán Indo từ đầu năm nay lại vẫn tăng đi ngược thế giới thế mới kinh đúng không ạ đó Israel là 2,6 Malai là 4,2 phần trăm Malai là một nước đất nước gọi là gần tiệm cận đất nước phát triển rồi 4,2 phần trăm cao hơn Việt Nam rất nhiều Pakistan là 13,15 phần trăm Philippines là một nước ngang với Việt Nam luôn từ cái việc quy mô GDP đến GDP đầu người vân vân ngang với Việt Nam thì à, lạm phát à, lợi suất trái phiếu chính phủ lên đến 6,9 phần trăm Qatar là 3,7%, Singapore là 2,9%, Nam Hàn là 3,388 bằng với Việt Nam, cao hơn Việt Nam một chút. Đúng không ạ? Thái Lan là 2,77% và Việt Nam là 3,368%. Thì từ đây có thể thấy lợi suất trái phiếu chính phủ, lãi suất của Việt Nam có tăng, nhưng mà so với các nước thì chúng ta vẫn ở một cái mức tương đối thấp và hợp lý. Hợp lý. Tất nhiên như đã nói, việc tăng chắc chắn là xấu rồi còn xấu nhiều hay xấu ít thì phụ thuộc vào tăng nhiều hay tăng ít thì hiện nay do chính phủ chúng ta kiểm soát khá tốt các cái vấn đề liên quan đến cung tiền rồi liên quan đến à, lạm phát chính vì thế cho nên là nó nó có cái sự duy trì vẫn được đánh giá là tương đối ổn định anh chị ạ thì đây là trao đổi với anh chị về cái lợi suất trái phiếu đúng không ạ lợi suất trái phiếu một chút rồi tiếp theo vậy thì vậy thì vậy thì những cái ngành được hưởng lợi hoặc ít bị ảnh hưởng bởi lãi suất tăng là ngành nào thứ nhất là ngành bảo hiểm à, theo quy định đặc thù của bộ tài chính của luật pháp thì ngành bảo hiểm là một ngành phải cực kỳ an toàn bởi vì sao bởi vì ngành này họ cầm tiền của người dân khi người dân khó khăn đòi tiền thì họ phải có cái đền bù vì thế cho nên chính phủ quy định rất chặt chẽ cái ngành này đó là ngành này chủ yếu mang tiền đi gửi ngân hàng hoặc mua trái phiếu chính phủ hoặc mua trái phiếu một cách an toàn rất cao còn cái tỷ lệ đầu tư vào những cái tài sản rủi ro của họ rất thấp chính vì thế cho nên với việc lãi suất tăng thì khả năng cao ngành bảo hiểm cũng sẽ tăng được lãi đúng không tuy vậy thì anh chị lưu ý rằng ví dụ lãi suất tăng một phần trăm hai phần trăm chẳng hạn chúng ta không phải lấy số đó mà nhân với cái số lượng tiền gửi của công ty bảo hiểm và cho rằng nó tăng từng đi đâu bởi vì khi lãi suất tăng ấy thì rõ ràng công ty bảo hiểm phải chia sẻ lại đối với những nhà những người mua bảo hiểm có phần đầu tư đúng không ạ chứ không phải họ được hưởng hoàn toàn cái đó thế thành ra là anh chị cũng không nên kỳ vọng rằng ngành bảo hiểm sẽ tăng quá nhiều lợi nhuận được họ có thể tăng một chút lợi nhuận nhưng không quá nhiều đó tiếp theo là bất động sản khu công nghiệp anh chị lưu ý rằng bất động sản thuần khu công nghiệp nhé tức là không nên có ngành nghề khác bởi vì bất động sản thuần khu công nghiệp thì thường họ không có vay nợ một chút nào hoặc rất ít vay nợ và người mua trả tiền trước của họ rất nhiều nó ở cái chính xác là doanh thu dài hạn chưa thực hiện bởi vì khi mà cho thuê bất động sản công nghiệp ấy, thì người ta thường đóng tiền 50 năm thì khi đó các cái công ty bất động sản công nghiệp cầm tiền đó đi gửi ngân hàng đó và trích ra mỗi năm một ít để hạch toán doanh thu lợi nhuận và tiền gửi của họ thực sự rất nhiều và những cái đối tượng này là những đối tượng hưởng lợi trọn vẹn nếu lãi suất có tăng thì bất động sản công nghiệp mà có nhiều tiền gửi ở ngân hàng và không có nợ vay thì đấy là rất tốt rất tốt về cái vấn đề này tiếp theo nếu mà lãi suất tăng nhẹ thì ngân hàng thậm chí còn được hưởng lợi cả khi lãi suất tăng nhẹ thì ngân hàng hoàn toàn có thể chuyển đổi chuyển cái việc tăng lãi suất đi cho khách hàng toàn bộ luôn nếu lãi suất tăng nhẹ thì tính từ đầu năm đến nay thì lãi suất tăng AZFIN tính thì AZFIN tính thì trung bình khoảng 0,4% 0,4% tất cả các kỳ hạn trung bình khoảng 0,4% tức là giá vốn đó nó tăng khoảng 0,4 3,14%. Đối với những ngân hàng uh, có dồi dào vốn, nguồn lực mạnh, uy tín thì cái chi phí vốn thì AZFIN tính AZFIN tính là nó chỉ tăng khoảng 0,15% mà thôi. Còn những cái ngân hàng nhỏ rất nhỏ, kém thanh khoản, kém an toàn thì uh, lãi suất huy động của họ tăng khoảng 0,5%. Đó là tính cái lợi cái cái giá vốn bình quân huy động anh chị nhé, tính giá vốn bình quân huy động. Thì đấy là tăng so với cuối năm 2021 đầu 2022 còn nếu mà so với đầu năm 2021 thì lãi suất gửi ngân hàng bây giờ chưa cao bằng đâu vẫn còn thấp hơn một chút vẫn thấp hơn một chút thì nếu ở cái mức mà tăng dưới 1%, thì ngân hàng thậm chí còn hưởng lợi bởi vì họ thứ nhất họ chuyển đổi được chuyển hết cái phần tăng đó cho khách hàng thứ hai các anh chị hãy nhớ rằng là ngân hàng còn có vốn của mình cơ đúng không ạ họ cũng mang vốn của họ đi họ đầu tư trái phiếu họ cho người người vay vay thế thành ra riêng cái vốn tự có của họ thì nó sẽ sinh lời cao hơn thì thành ra họ có lợi một chút một chút thôi không nhiều nhưng ngược lại nếu lãi suất mà tăng đến 3 phần trăm ví dụ lãi suất gửi ngân hàng lên đến một năm trung bình lên đến hơn 8 phần trăm thì lúc đó thì uh, rất nguy hiểm cho ngân hàng đó chúng ta phải nói đến hai mặt ở đây bởi vì sao nếu lãi suất cao thế quá thì họ không ờ, thể chuyển hoàn toàn cho người vay tăng cao thấy được là thứ nhất thứ hai khi mà lãi suất cho vay ra tăng cao thì rõ ràng các doanh nghiệp sẽ có chi phí vốn rất cao rất khó khăn thậm chí bị nợ xấu nhiều thế thành ra là nó quay lại tác động làm nợ xấu ngân hàng tăng và sẽ rất xấu đó thì chúng ta cần phải đánh giá kỹ nếu lãi suất tăng cao thì ngành ngân hàng sẽ rủi ro nhưng nếu lãi suất tăng nhẹ thì thậm chí ngành này còn được hưởng lợi một chút cơ đấy thì chúng ta phải lưu ý thế chứ phục không nói rằng là lãi suất tăng là ngân hàng được hưởng lợi đâu nhé chúng ta cần phải phân ra rất rõ tiếp theo doanh nghiệp nào mà ít nợ vay hoặc không có nợ vay đúng không rồi là doanh nghiệp nào cứ doanh nghiệp nào có tiền gửi rất lớn lớn hơn nợ vay rất nhiều thì về cơ bản là họ sẽ được hưởng lợi ít nhiều từ cái việc tăng lãi suất này tuy vậy để đánh giá toàn diện thì các anh chị cũng cần phải đánh giá vậy lãi suất cao nó làm cái hoạt động kinh doanh chính của họ có ảnh hưởng không khách hàng của họ ảnh hưởng không đấy thì chúng ta cần phải đánh giá thêm cái yếu tố đó thì mới chính xác được nhưng về cơ bản là rất ít các nhóm ngành được hưởng lợi khi lãi suất tăng có nhưng rất ít anh chị nhé tiếp theo là các cái ngành bị ảnh hưởng không tốt thì AZFIN đánh giá rằng đa phần các ngành ở trên thị trường đều bị ảnh hưởng không tốt bởi cái việc tăng lãi suất anh chị ạ vì sao lại vậy bởi vì tăng lãi suất về cơ bản làm tăng cái giá vốn đầu vào của các cái doanh nghiệp ở trên thị trường từ đó khiến cho cái chi phí tài chính tăng lợi nhuận giảm đúng không lợi nhuận giảm và uh, hoặc là ờ, lãi suất tăng chi phí tăng làm cho giá nguyên liệu giá hàng hóa tăng lên thì không có nhiều doanh nghiệp có thể chuyển hết được cái việc tăng giá ý cho người người mua được anh chị nhé đó không phải là doanh nghiệp nào cũng chuyển hết cái việc tăng giá cho người mua được bởi vì nếu mà họ tăng giá quá thì lại giảm cái nhu cầu về sản phẩm từ đó cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì uh, ờ, AZFIN đánh giá là đa phần tức là phải đến 90 phần trăm số ngành nghề doanh nghiệp là ảnh hưởng không tốt đó không tốt đó. đặc biệt là những cái doanh nghiệp có nợ vay lớn thì sẽ rất rủi ro về vấn đề này thì có những cái doanh nghiệp nợ vay lên đến gấp 3 4 lần vốn chủ sở hữu thì khi đó chỉ cần tăng một phần trăm lãi vay thôi thì những doanh nghiệp sẽ rất nguy hiểm rất nguy hiểm anh chị nhá thì chính vì thế cho nên là à, AZFIN khuyến nghị các anh chị hãy tránh xa những cái doanh nghiệp mà có nợ vay trên vốn chủ sở hữu quá lớn và anh chị nhìn vào cái báo cáo kết quả kinh doanh thấy rằng cái chi phí tài chính nó rất cao thì nó sẽ tăng rất mạnh đó rất mạnh có thể là nó nuốt mất lợi nhuận nếu mà doanh nghiệp nào vay quá lớn mà biên lợi nhuận lại mỏng anh chị nhá chúng ta hãy lưu ý cái điều đó lưu ý cái điều đó tuy vậy những cái doanh nghiệp có uh, nợ vay trên vốn chủ sở hữu rất rất lớn có thể có kết quả kinh doanh kém mà giá này giảm quá sâu và chúng ta kỳ vọng rằng trong tương lai lãi suất có thể giảm chẳng hạn thì anh chị có thể canh kiểu như là bắt gọi là uh, khi mà nó quá sâu quá sâu nhưng mà nếu anh chị nào mà không nhanh nhạy không tính toán kỹ thì tốt nhất không nên tham gia đúng không bởi vì những cái đó thì nó cũng rất rủi ro anh chị nhé đó tiếp theo là đến đến với cái phần Q&A thì Phục sẽ giải đáp trả lời những cái câu hỏi mà anh chị nêu lên à, vâng thì xin mời anh chị à, trao đổi với với với với à, với chúng ta cùng nhau trao đổi được không ạ đó xin mời anh chị đó. rồi ok mời anh chị có những trao đổi về cái chủ đề này đúng không ạ ok đó, các anh chị xem các yếu tố vĩ mô vân vân thị trường chứng khoán thế giới vân vân các anh chị có thể vào đây anh chị nhé Vâng, <laughs> vâng, cũng rất nhiều câu hỏi. Vâng. Vâng, ok. Vâng. À, vâng, à, à, liên quan đến anh Phạm Trọng Đạt có hỏi nhóm điện thì sao? À, nhóm điện nếu mà những cái doanh nghiệp nào mà có nợ vay quá lớn thì, thì nó cũng bị ảnh hưởng à, khá mạnh đấy anh. Nó sẽ bị ảnh hưởng, anh phải xem trong nhóm điện nếu mà doanh nghiệp nào mà nó không bị tăng giá mạnh ý không có à, không vay nợ nhiều ấy thì có thể nó không bị ảnh hưởng nhưng mà nếu bị vay nợ nhiều thì nó sẽ bị ảnh hưởng khá lớn đấy anh nhé anh nhé thì anh cân đối cái việc đó anh cân đối việc đó còn giá điện năm nay thì về cơ bản rất khó tăng gần như không tăng bởi vì chính phủ cũng đang muốn là kiểm kiểm soát lạm phát rất tốt ờ, muốn kiểm soát thì giá điện nước là một trong những cái yếu tố thiết yếu liên quan đến cái việc chi tiêu tiêu dùng hàng ngày của bà con thế thành ra là chính phủ kiểm soát cái đó rất chặt mấy năm nay không hề tăng thì vừa rồi phụ có uh, người chú người uh, rồi những anh bạn ở châu Âu có chia sẻ rằng là giá điện bên ý có những lúc mà tăng bằng mấy chục lần ấy, không phải tăng mấy phần trăm đâu nhé hoặc mấy chục phần trăm mấy chục lần phục bất ngờ quá bởi vì thế thì nhìn lại cái giá điện điều hành của mình là khá tốt và vâng, uh, ờ, tiếp theo là về anh Việt Nguyễn có hỏi là cho thêm ý quan điểm về việc banh tăng điểm ngày hôm nay ngoài việc định giá rẻ thì thực sự trao đổi với anh chị là trong cái thời gian vừa qua thì rõ ràng banh là một cái ngành vẫn tăng trưởng phát triển rất tốt nhờ cái việc họ quản trị rủi ro rất tốt chính vì thế cho nên nợ xấu phát sinh không nhiều đâu anh chị ạ hơn nữa cái việc cho vay của họ trên bất động sản nó không quá lớn ví dụ cho vay thường là khoảng độ 60 đến mắc nhất là 70 nhưng mà trung bình khoảng độ 40 phần trăm so với cái giá trị bất động sản do những cái công ty độc lập thẩm định chứ không phải là do giá người ta kê khai người ta vống lên được thế thành ra là ờ, về cơ bản cộng thêm là khi vay ngân hàng bây giờ ấy, thì tất nhiên là vẫn có một số ngân hàng rất lỏng, nhưng mà đa phần những ngân hàng tốt những ngân hàng hàng đầu thì họ rất chặt chẽ họ cực kỳ chặt chẽ à, trong cái việc là họ phải thẩm định rõ không những tài sản đảm bảo lớn mà còn cái nguồn tiền mà có thể trả thì nó cũng phải tương đối chắc chắn thì họ mới cho vay ví dụ như phục mà đi vay phục mà vác một cái tài sản nào đi cắm cho vay chia sẻ với chị phục chỉ vay được 500 triệu được không bao giờ vay được hơn đó thì nó sẽ rất chặt đấy thì đấy là những ngân hàng hàng đầu nhé còn những cái ngân hàng mà nhỏ quá kém quá không khách ấy, tất nhiên họ vơ về bèo vặt ép vân vân thì nó có thể nợ xấu cao nhưng mà những ngân hàng lớn thì nợ xấu không hề cao một tí nào và vừa rồi thậm chí rằng là à, do cái cầu tín dụng lớn quá thế thành ra cái lãi đầu ra nó còn vênh nó còn cao hơn so với lãi huy động vào thì anh chị có thể thấy nim quý 1 vừa rồi các ngân hàng tăng thậm chí quý 2 này anh chị xem mà xem nim nó không hề giảm đâu thậm chí nim vẫn tăng tức là cái phần tăng lãi suất huy động ý, họ chuyển được hết cho khách hàng thậm chí họ còn cho vay cao hơn nữa thế thành ra là ngành ngân hàng là một trong những ngành uh, có nguy có nguy cơ nhưng mà thực tế những ngân hàng hàng đầu thì tăng trưởng rất tốt nhưng mà giá cổ phiếu lại giảm rất mạnh đúng không ạ đấy anh chị thử tưởng tượng một xem uh, lợi suất ở trên 20 phần trăm một năm hai mấy phần trăm một năm trên cái vốn chủ mà định giá PB bằng có 1.1 1.2 1.3 lần thì nó là hấp dẫn đấy thì cái việc là tăng giá trong ngắn hạn thì cũng không đánh giá được tuy vậy phục cho rằng vấn đề liên quan đến trái phiếu thì về cơ bản đã qua rồi rồi liên quan đến thanh tra 78 9 ngân hàng về cơ bản cũng sẽ xong rồi cũng đã xong rồi về tiếp theo là về kỳ vọng về nới room tín dụng thì người ta kỳ vọng rằng là cuối tháng 7 hoặc là đến tháng 8 thì ngân hàng nhà nước sẽ nới room tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng Đó. và kết quả kinh doanh quý 2 được kỳ vọng rằng là tăng trưởng tích cực thế thành ra đó này có thể có thể nhé là những yếu tố mà giúp cho những cái ngân hàng có cái sức tăng tốt sức tăng tốt đúng không ạ sức tăng tốt bởi vì nó bị bỏ quên lâu rồi nó vẫn tốt thì đấy là có thể nhỉ tôi cũng không dám chắc được cái điều đó nhưng mà đấy là chia sẻ cùng anh như như vậy vâng về cái việc uh, giá dầu ảnh hưởng như thế nào đến các ngành thì trao đổi với anh chị là những cái ngành có đầu vào đó là xăng dầu thì nếu mà giảm thì họ sẽ bớt khó khăn đúng không? bớt khó khăn thì nó sẽ bớt áp lực lên cái lạm phát ờ, của chúng ta à, hơn đúng không? thì từ đó nó giúp cho cái lạm phát lãi suất nó có thể là tăng chậm lại thì liên quan đến lãi suất này nó có thể tăng chậm chậm lại từ đó là có cái tín hiệu tích cực hơn đối với um, các cái ngành các ngành đấy về cơ bản là nếu giá dầu giảm thì đa phần các ngành là về cơ bản là được hưởng lợi hưởng lợi hơn đó có ngành dầu khí thì sẽ không được hưởng lợi rồi vâng à, anh Huy Nguyễn có hỏi là theo anh bây giờ là giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế đúng không thì uh, như thế này anh chị ạ về cơ bản uh, do tác động của kinh tế thế giới về cơ bản là cái vùng gọi là giai đoạn suy giảm suy thoái của Việt Nam thì đã diễn ra trong 2021 rồi quý 3 2020 2021 thì ờ, phục cũng cho rằng là đây là một cái giai đoạn gọi là uh, đang phục hồi của nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi nền kinh tế Việt Nam tuy nhiên giai đoạn của kinh tế thế giới thì nó bắt đầu nó lại dài gần như nó rơi vào cái giai đoạn gọi là đáy kép của suy thoái anh chị nhé ví dụ năm 2020 đã có hai quý âm rất nhiều các cái uh, nước lớn đã hai quý âm rồi đã gọi là rơi vào suy thoái kỹ thuật rồi sau đó nó hồi lên nó tăng trưởng GDP trở lại và bây giờ lại bắt đầu âm GDP và kỳ vọng sẽ âm hai quý thì rất nhiều nước phát triển thì nó gọi là đáy kép đấy tức là suy thoái 2020 rồi đến 2022 lại suy thoái cuối năm tiếp đúng không ạ nếu mà đến 2023 mà các nước ấy mà trở lại sớm thì Việt Nam có thể là sẽ không bị suy thoái tiếp thì có thể xác suất là Việt Nam là đang ở cái giai đoạn là là là phục hồi nhưng phục hồi yếu phục hồi yếu đó còn tăng trưởng GDP của chúng ta năm nay kỳ vọng là 7 đến 7,5% thì rõ ràng à, à, nó nếu mà nói là phục hồi yếu thì nó không đúng nhưng mà ý là phục hồi phục hồi nhưng mà do nó trong tương lai kỳ vọng rằng nó tăng trưởng nó sẽ không quá cao còn Việt Nam thì để mà tăng trưởng GDP âm là rất khó anh chị nhé thì AZFIN AZFIN tính rằng là có thể giai đoạn này là giai đoạn trong cái vùng lập lờ uh, tích lũy để có thể đi vào cái giai đoạn gọi là phục hồi đó còn tất nhiên là năm tới từ giờ đến cuối năm chúng ta cũng có rất nhiều ngành khó khăn chứ không phải ít đâu ví dụ như ngành xuất khẩu thì AZFIN đánh giá là một cực kỳ khó khăn đó bởi vì ngành xuất khẩu ấy nhiều anh chị bảo là tỷ giá Việt Nam bị giảm thì ngành xuất khẩu được hưởng lợi thì thưa anh chị là có được hưởng lợi một chút về tỷ giá đấy nhưng mà khi mà các nước phát triển nhập hàng chính của chúng ta ví dụ như Mỹ chẳng hạn thì Nhật hay vân vân mà họ kinh tế yếu thì rõ ràng cái cầu về hàng hóa của họ giảm thực tế thì AZ, AZFIN Việt Nam thì vừa rồi có nghiên cứu về hàng tồn kho ở các nước ví dụ Mỹ vân vân của các hãng thì nó tăng rất cao từ đó là khiến cho cái cầu nhập hàng hóa của Việt Nam của của họ trong quý tới có thể giảm giảm mạnh giảm mạnh từ đó các cái à, công ty xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng khá mạnh đấy chứ không phải bị ảnh hưởng nhẹ đâu ạ à, rồi tiếp theo là à, ngay cả việc ví dụ giá cá tra vừa rồi tăng rất mạnh vừa rồi thì cái hợp đồng ký cho cuối quý 3 đến đầu quý 4 thì nó cũng đã giảm 15%. Thậm chí có hợp đồng giảm 20% so với vùng giá đỉnh rồi. Đó thì nó ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp xuất khẩu. À, rồi là tiếp theo là những cái doanh nghiệp bất động sản của chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn anh chị ạ. Thì rõ ràng chúng ta thấy là dòng tiền uh, vào bất động sản bị siết chặt thì bây giờ người ta ưu tiên vào sản xuất kinh doanh hơn đúng không rồi vừa rồi thì giá đất ở một số vùng ven thì nó bị đẩy lên một cách quá đà quá đà ví dụ đất hưng yên có chỗ lên đến trăm tư trăm rưỡi ờ, triệu một mét thì về cơ bản nó bị đẩy lên quá đà à, khiến cho cái thị trường bất động sản dự báo này sẽ rất khó khăn trong tương lai đặc biệt 2023 có thể cực kỳ khó khăn cực kỳ khó khăn thế thành ra chúng ta có những khó khăn chứ không phải không nhưng mà xét toàn diện thì chúng ta cũng có rất nhiều thứ thuận lợi ví dụ như các anh chị có thể thấy ví dụ như ngành du lịch khách sạn nghỉ dưỡng các ngành dịch vụ giải trí karaoke chẳng hạn hay là những cái quán bia rất là phổ biến ở Việt Nam rồi uh, ngay cả các quán trà đá hay vân vân thôi đó, chúng ta nhìn thì họ đã mở cửa hết toàn bộ rồi thì về cơ bản tiêu cực có nhưng mà tích cực cũng có chúng ta cần phải nhìn nhận cả hai mặt như vậy đó rồi ok vâng Vâng, tiếp theo là uh, nếu lãi suất tăng, lạm phát tăng thì ảnh hưởng như thế nào đến ngành bán lẻ, ngành ngân hàng? Liệu tích sản hàng tháng theo uh, danh sách tích sản AZFIN, AZFIN có bị uh, lỗ trồng lỗ không? Thì uh, trao đổi với anh chị như này. À, nếu mà lãi suất tăng, lạm phát tăng vừa phải thì ngành ngân hàng nhỏ nhỏ thôi thì ngành ngân hàng vẫn còn được hưởng lợi cơ. Nếu tăng cao nó sẽ bị hại, bị ảnh hưởng nặng. Còn ngành bán lẻ thì về cơ bản ông nào uh, lạm phát cao cao lãi suất cao thì về cơ bản là uh, khiến cho cái sức mua của người dân về cơ bản nó cũng có yếu đi có yếu đi thì ngành bán lẻ tăng trưởng sẽ không uh, không quá mạnh mẽ trong cuối năm 2022. Còn 6 tháng đầu năm 2022 thì người ta thấy rằng ngành bán lẻ là một trong ngành tăng trưởng mạnh nhất theo cái số liệu thống kê của tổng tổng tổng cục thống kê. Tuy nhiên cuối năm thì chúng ta kỳ vọng rằng ngành này sẽ sẽ sẽ tăng trưởng nó không nhanh đâu, nó sẽ chậm. Tuy nhiên nó vẫn có tăng trưởng, vẫn có tăng trưởng. Đó thì đấy là ừ. đánh giá như vậy còn cái việc tích sản hàng tháng thì chúng ta cứ dưới định giá chúng ta tích sản thôi đúng không rồi khi nó ờ, nó trở lại thì nó sẽ tăng giá rất là mạnh nếu trở lại hợp lý nó sẽ tăng giá rất mạnh đó còn tích sản thì người ta quan tâm đến việc là người ta tích lũy được bao nhiêu nhiều hay không và hướng đến một cái tương lai dài hạn khi mà giá vượt qua cái định giá thì lúc thì chúng ta mới bán đúng không ví dụ trong cộng đồng tích sản của chúng ta thì cũng có tới 24 25 mã trên 30 mã được chốt lời thậm chí có mã chốt 3 4 lần ví dụ như POW này đúng không ạ hay là hay là TDM này cũng này hay BWE này hay vân vân đó thì thì thì chúng ta cứ tuân thủ kỷ luật anh nhé Vâng, cổ đông ANV về cơ bản là khi mà lãi suất ở Mỹ tăng ấy, lạm phát ở Mỹ tăng ấy thì về cầu hàng hóa khi ờ, của họ yếu đi bởi vì cái sức mua của họ bị giảm đúng không cái cái thu nhập của họ ờ, so với việc mất giá là nó không tăng kịp thế thành ra là cầu hàng hóa bị giảm và GDP của Mỹ đã bị âm rồi đấy đã bị âm đấy à, chúng ta cùng xem nhé GDP của Mỹ đã bị âm rồi anh chị nhé đây GDP của Mỹ đã bị âm đây đã bị âm rồi thế thành ra là về cơ bản là à, cái à, ANV ấy, ANV ấy, thì vừa rồi như Phục đã trao đổi thì nó cũng được hưởng lợi từ việc giá cá tăng rất mạnh thì lợi nhuận nó sẽ tăng rất cao quý 1 quý 2 tuy nhiên ờ, cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 thì có thể là lợi nhuận nó sẽ không tăng trưởng mạnh nữa thì thì thì nó vẫn có cái rủi ro bởi vì giá cá tra bây giờ có dấu hiệu giảm rồi anh chị nhé tuy nhiên thì nhìn vào thì chúng ta cũng phải cần phải nhìn vào định giá nữa đó Đây. vâng Ok, cái câu trả lời này ngắn hạn thì Phục không trả lời được nhé. Techcombank liệu còn điều chỉnh mạnh không thì Phục không trả lời được. Ngắn hạn thì Phục không trả lời được. Còn lâu lâu dài thì AZFIN vẫn đánh giá là uh, định giá nó hấp dẫn, định giá nó hấp dẫn. Còn trong ngắn hạn thì không gì có thể uh, dự báo chính xác được đâu anh chị ạ. Nó rất là khó dự báo, rất là khó dự báo anh chị nhé. Dự báo ngắn hạn thì nó 50 50 lắm. Vâng uh, anh à, Giáp Chu có hỏi là đánh giá thế nào về ngành bảo hiểm thì ấy như phục có trình bày đây à, đó là ngành bảo hiểm về cơ bản là có được hưởng lợi hơn đúng không ạ thì uh, à, mic thì uh, do cái định giá của nó thì vẫn hơi chênh vênh một chút thế thành ra EZFIN cũng không đưa nó vào danh sách tích sản anh nhé vâng rất nhiều câu hỏi ạ vâng thì phục xin phép chỉ à, trả lời ờ, một số thôi nhưng phục cũng không thể trả lời hết được à, các anh chị nhé thì uh, phục xin phép trả lời thêm một lúc nữa thì có anh thành có hỏi là đánh giá thế nào ờ, khi ngân hàng nhà nước Việt Nam tăng lãi suất thì ảnh hưởng như nào đến thị trường chứng khoán thì cái việc tăng lãi suất tăng lãi suất lên ý, thì hiện nay trên thị trường đang tăng rồi ví dụ lãi suất tiền gửi đã tăng trung bình khoảng 0,2 đến 0,4% trên thị trường rồi có tăng rồi cá biệt có những ngân hàng nhỏ à, thiếu vốn thì họ thậm chí là tăng hơn 1% từ đầu năm đến nay cơ thì về cơ bản lãi suất tăng thì nó làm cho cái chi phí vốn của doanh nghiệp cao hơn thì à, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm đi rồi lãi suất tăng thì kênh gửi tiết kiệm nó trở nên hấp dẫn kênh đầu tư trái phiếu trở nên hấp dẫn thế thành ra là cái kênh cổ phiếu thì nó cũng bị bớt hấp dẫn đi đúng không ạ thế thành ra là chúng ta có thể thấy nó ảnh hưởng xấu đấy là một điều chắc chắn ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán đúng không ạ đó còn tuy nhiên thì vừa rồi thị trường chứng khoán từ đầu năm nay thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong nước giảm mạnh nhất thế giới khoảng hơn 20 phần trăm chúng ta cần phải xem nó ảnh hưởng xấu nhưng mà việc giá điều chỉnh như vậy nó đã phản ánh chưa đó thì đấy là mặt thứ hai anh chị nhé đó. ok Vâng, ờ, à, vã mã Vinamilk có tích cực gì ở thời điểm hiện tại? Hiện tại thì lãi suất ngân hàng tăng đúng không ạ? Về cơ bản Vinamilk thì à, nếu lãi suất ngân hàng tăng thì nó cũng được hưởng lợi, ờ, về cơ bản hưởng lợi một chút xíu đấy. Bởi vì như này, chúng ta thấy rằng là Vinamilk nhá anh chị nhá, chúng ta cùng xem. À, ok, chúng ta cùng xem nhé. Chút xíu thôi chứ nó không được ảnh hưởng hưởng lợi nhiều đâu. Anh chị có thể đấy vâng ờ, vay ngắn hạn của nó là 10.000 tỷ đúng không vay dài hạn có 70 tỷ không đáng kể vay ngắn hạn của Vinamilk là 11.000 tỷ đúng không 10.900 tương đương 11.000 à, à, rồi ok à, cái à, gửi ngân hàng của nó 19.800 tỷ cơ tức là gửi ngân hàng nó nhiều hơn vay vay rất nhiều nhiều hơn chục ngàn tỷ thì do đó rằng do đó rằng nếu mà lãi suất tăng ấy ví dụ tăng độ 0,5 phần trăm tức là Vinamilk đã sẽ được hưởng lợi thêm gọi là 500 tỷ đấy anh chị ạ sẽ được hưởng lợi thêm 500 tỷ đấy về cơ bản lãi suất tăng là Vimeo có được hưởng lợi nhé chứ không nói chung là về cơ bản có được hưởng lợi về mặt tài chính tuy nhiên lãi suất tăng mà quá mạnh ý, thì chưa chắc Vimeo được hưởng lợi bởi vì lãi suất tăng quá mạnh thì tiền gửi Vimeo tất nhiên là được lợi rất nhiều nhưng mà có thể khiến cho cái cầu về sữa yếu thì từ đó làm kết quả kinh doanh chính của Vimeo có thể giảm cơ còn lãi suất tăng như hiện nay thì về cơ bản Vimeo có được hưởng lợi thêm vài trăm tỷ tiền lãi từ gửi ngân hàng anh chị nhé À, vâng, về cái việc đánh giá là MBVP có cơ hội quay lại vùng đỉnh trong năm nay không ạ? Thì đây là một điều quá khó ờ, cho việc Phục có thể đánh giá được. Thì uh, cái này nằm ngoài năng lực của cá nhân Phục, không không đánh giá được trong ngắn hạn là như vậy. Còn tất nhiên là lâu dài hơn thì khả năng uh, về đỉnh là một điều hết sức bình thường. Khi mà trong một năm qua, kết quả kinh doanh của các cái ngân hàng này tăng trưởng rất mạnh, tăng trưởng rất mạnh mấy chục phần trăm và trong cái à, tương lai người ta vẫn tiếp tục dự báo rằng VP và MB 2023 2024 vẫn tăng trưởng lợi nhuận tốt thì từ đó là cái việc là trở lại đỉnh thì sẽ trở lại thôi còn thời gian bao lâu thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố rất nhiều yếu tố rất nhiều yếu tố thì kỳ vọng rằng là à, có thể là nó trong vòng khoảng độ một năm tới hoặc ờ, hai năm tới thì nó sẽ vượt chẳng hạn Rồi. và PNG bị loại khỏi VN30 nếu bị loại vậy có ảnh hưởng đến giá trị à, và giá trị thị trường doanh nghiệp này không thì về cơ bản nếu mà xét về cái việc lãi suất thì PNG là một doanh nghiệp vay nợ rất thấp gần như không vay nợ thì phục à, đánh giá cái à, đó đi Đây, PNG gần như là không vay nợ chúng ta cùng xem nhé đúng không ạ xem nào đây ok anh chị vay nợ ngắn hạn có 1.800 tỷ rồi rất nhỏ đúng không ạ vâng. có 1.800 tỷ trên cái quy mô vốn chủ nó lên đến 8.000 tỷ rất nhỏ về cơ bản là um, lãi suất tăng thì PNG có ảnh hưởng một chút xíu thôi không đáng kể ví dụ chi phí tăng lên khoảng ờ, vài chục tỷ không đáng kể đâu à, tuy vậy về cơ bản thì PNG năm nay à, hoạt động kinh doanh rất ổn rất ổn à, có thể tăng trưởng lợi nhuận khoảng à, từ à, 85 đến 110 phần trăm đó thì về cơ bản như hôm trước phục có cập nhật kết quả kinh doanh của FPT và PNG có đánh giá nếu mà so sánh tương quan với các mã cổ phiếu khác ở VN30 thì đa phần là là là PNG với FPT không còn rẻ nữa nhưng mà nếu đứng độc lập của nó thì nó vẫn còn hấp dẫn còn giá trị của cổ phiếu thì nó không phụ thuộc vào cái việc vào VN30 hay không giá trị là phụ thuộc vào triển vọng kinh doanh vân vân của cái doanh nghiệp đó anh chị nhé còn nếu mà nó chuyển khỏi VN30 thì có thể các quỹ của VN30 thì họ sẽ bán ra ra một phần thì cái cung hàng nó có thể nhiều ờ, trong một giai đoạn nào đó đó trong một giai đoạn nào đó từ đó nó có thể ảnh hưởng đến giá thị trường trong ngắn hạn anh chị nhé Và vâng, anh Toàn Đặng có hẳn là tin tưởng vào sự điều tiết nhịp nhàng của ngân hàng nhà nước. Thực sự là ngân hàng nhà nước ờ, Việt Nam là một trong những cơ quan được đánh giá rất cao trong cái việc điều hành chính sách tiền tệ kinh tế uh, của chúng ta trong những năm qua đấy anh chị ạ chứ không hề là là kém đâu thực sự là được đánh giá là xuất sắc đấy thực sự xuất sắc đấy khiến cho nền kinh tế rất ổn định xã hội rất ổn định anh chị ạ và vâng, ok vâng thì có câu hỏi về hóa phát đây thì về cơ bản như này Hòa Phát thì vay nợ vẫn lớn hơn so với này tiền gửi thế thành ra là lãi suất tăng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu một chút đến Hòa Phát thì à, nó tăng chi phí lên một chút đấy là có chắc chắn là như vậy rồi nó tăng chi phí lên một chút thì à, theo AZFIN đánh giá thì uh, lãi suất mà tăng khoảng 0,5% như hiện nay thì về cơ bản làm cho Hòa Phát có thể tăng chi phí tài chính thêm khoảng 100 tỷ khoảng hơn 100 tỷ thì nếu mà so với quy mô của nó thì cái số đó thì nó cũng không lớn tuy vậy thì nhân đây thì cũng trao đổi luôn với anh chị phục cập nhật cái tình hình kinh doanh thì khả năng cao quý 2 lợi nhuận Hòa Phát cực thấp cực thấp còn thấp hơn so với dự báo trước đây và nếu mà với cái tình hình tiêu thụ vẫn kém như hiện nay và giá than vẫn cao như hiện nay thì có thể quý 3 là lợi nhuận Hòa Phát có thể về không đó thì ở ờ, cái giai đoạn quý 2 năm 2022 và quý 3 năm 2022 này là một cái giai đoạn của thể nói là khó khăn nhất từ xưa đến nay từ khi làm thép của hòa phát thì đó là một giai đoạn khó khăn toàn thế giới các doanh nghiệp Trung Quốc thì AZFIN khảo sát thì về cơ bản là đa phần các doanh nghiệp đều lỗ trên một triệu một tấn thì Hòa Phát có lợi thế cạnh tranh hơn thì có thể là lỗ ít hơn hoặc là um, trong quý 2 này có thể vẫn còn lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận sẽ không cao và quý 3 là một quý có thể nói là đầu quý 3 có thể nói đánh giá là một quý khó khăn nhất từ xưa đến nay đối với Hòa Phát tuy vậy thì cái giá trị doanh nghiệp thì nó cũng sẽ có điều chỉnh một chút thì AZFIN cũng đã điều chỉnh định giá của Hòa Phát một chút rồi tuy vậy thì khi định giá Hòa Phát ấy, định giá các doanh nghiệp ấy, thì theo phương pháp giá trị thì người ta không bao giờ uh, người ta cần phải đánh giá cả một cái quá trình rất dài tức là cái việc khó khăn này nó diễn ra trong vòng một vài quý một năm hay nó diễn ra đến 10 năm đúng không thì với những cái cơ sở có được thì cho thấy rằng là nó có thể khó khăn uh, trong cái thời gian gọi là dưới một năm dưới một năm trong một năm thế thành ra là cái định giá doanh nghiệp ấy, thì nó không phải dựa vào cái lợi nhuận ờ, của một quý một năm đâu mà nó còn phải dựa vào một quá trình rất dài và dựa vào cái triển vọng tương lai nữa thì phục lấy ví dụ như này ví dụ covid khó khăn à, nhiều cửa hàng không cho thuê được chẳng hạn thế là nó không tạo ra dòng tiền nào thế chả nhẽ ờ, chúng ta lại định giá nó về không được à thì không thể là như thế tức là nó sẽ giảm giá đi một phần nào thôi phần nào thôi đấy là khó khăn tạm thời đúng không khó khăn tạm thời thì Hòa Phát nó vẫn làm các cái dự án lớn thì hiện nay thì không tập đoàn nào lớn ở Việt Nam mà làm mạnh như Hòa Phát ví dụ ở Phú Yên họ cũng đã khảo sát và đang chuẩn bị sắp chắc là sắp được chấp nhận đầu tư dự án 120.000 tỷ bao gồm cả cảng biển cả bất động sản vân vân rất nhiều thứ đúng không ạ rồi dự án ở Long An thì họ làm uh, liên quan đến ống thép liên quan đến uh, gọi là thép cắn nguội đấy thì cũng lên đến cả triệu tấn họ cũng chuẩn bị khởi công rồi Dương Quất 2 thì cũng khởi công rồi đúng không ạ rồi là các dự án bất động sản của Hưng Yên thì về cơ bản này với thị trường bất động sản khó này cộng thêm pháp lý họ chưa xong hoàn toàn thì họ có thể là phải lùi lại đến khoảng 2023, 2024, 2025 họ bán. Đó. Thì giá trị ví dụ bất động sản nó vẫn còn đấy chứ nó không đi đâu cả. Đúng không ạ? Đó, thì thì về cơ bản là kết quả kinh doanh nó kém thì phải điều chỉnh định giá. Đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà điều chỉnh định giá ở mức nào thì nó là phải phụ thuộc vào cái đánh giá triển vọng trong tương lai nữa đó dạ. vâng à, có anh hỏi là VIP có khả năng là rổ VN30 không đúng không ạ thì à, về cơ bản là à, ok à, ờ, VIP thì có xác suất cao vào VN30 anh ạ bởi vì vốn hóa của VIP cũng rất lớn thì lần này giá VIP tăng thì thì, thì về cơ bản là vào được ví dụ VIP thì ờ, vốn hóa lớn hơn rất nhiều các doanh nghiệp ở đây anh chị nhé vốn hóa nhiều hơn khá nhiều doanh nghiệp ở đây ví dụ vốn hóa nhiều hơn thằng Khang Điền này đúng không vốn hóa nhiều hơn cái thằng à, thằng thằng à, PNG này thằng POW này thằng SI này đúng không vốn hóa nhiều hơn rất nhiều thằng khả năng cao thì thì thì uh, ờ, VIP sẽ được vào VN30 vốn hóa rất lớn đúng không lưu hành rất lớn thì nó đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn Vâng. Vâng, có anh à, thống kê của anh chị nếu đầu tư dài hạn với thị trường như thế này thì tỷ lệ bình quân là bao nhiêu? Thường thì bao Ồ, à, theo thống kê thì các cái đợt khủng hoảng ấy, từ năm 1930 mấy đến, à, đến nay ấy, thì thường kéo dài à, cái cái đau chen ấy thường kéo dài khoảng độ trung bình khoảng hơn 6 tháng khoảng hơn 6 tháng anh chị nhé có giai đoạn là kéo dài hàng năm nhưng có giai đoạn chỉ hai ba tháng thôi đó. thì cái đó thì nó tùy thuộc vào cái mức độ khốc liệt của mỗi lần suy thoái như thế và vâng. ok Vâng, thì à, đánh giá như thế nào về cái à, lãi suất lạm phát ảnh hưởng tới các mã ngành như chứng khoán ngân hàng đúng không ạ thì về cơ bản ngành ngân hàng như phục đã nói nếu mà lãi suất là tăng nhẹ thôi thì ờ, nó không ảnh hưởng gì cả đó còn nếu mà ngành chứng khoán ấy, nếu mà tăng nhẹ thì uh, vấn đề ở ngành chứng khoán như này thì lãi suất mà tăng nhẹ mà các thứ khác giữ nguyên thì nó được hưởng lợi anh chị lãi suất mà tăng bởi vì sao bởi vì nhiều công ty chứng khoán thì họ có nhiệm vụ họ đầu tư trái phiếu họ gửi ngân hàng nếu lãi suất mà tăng nhẹ thì về tăng thì ờ, về cơ bản họ sẽ được cái nguồn thu cao, nguồn thu cao hơn anh chị nhé. Tuy nhiên thì ngành ngân ngành chứng khoán thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc thanh khoản của thị trường cũng như là cái việc điểm số của thị trường có tăng đi tăng trưởng hay không. Thì đấy là là là là cái phụ thuộc chính cơ, đúng không? Và và vâng. vâng. bạn Mai muốn ờ, đăng ký tham gia cộng đồng tích sản thì liên hệ với bạn nào thì ờ, mời bạn chat với ờ, fanpage Avetfin Việt Nam nhé thì ở đấy thì các anh chị sẽ hỗ trợ các bạn sẽ hỗ trợ ờ, bạn Mai nhé và vâng, mic có hưởng lợi nhiều không thì có hưởng lợi nhưng mà hưởng lợi không quá nhiều đâu có hưởng lợi nhưng hưởng lợi không quá nhiều và chắc chắn là nó không xấu đi đúng không và vâng, mã VA đúng không ạ thì mã này có tiền gửi ngân hàng lên đến 14.000 tỷ vì cơ bản nó cũng được hưởng lợi về cái việc lãi suất tăng đấy nó có được hưởng lợi đúng không tuy nhiên đánh giá VA thì chúng ta phải đánh giá về cái cổ tức nó cao hay không và cái lợi nhuận từ công ty ờ, Honda vân vân nó có tốt hay không anh chị nhé đó và vâng. cảm ơn anh chị đã cùng bớt thời gian lắng nghe những cái trao đổi của uh, ờ, AZFIN, AZFIN Việt Nam đúng không ạ? Xin chúc các anh chị có những cái uh, kiến thức hữu ích à, vào trong cái việc à, đưa ra những cái đánh giá đầu tư của mình à, và bây giờ này xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở cái nội dung tiếp theo yeah. Dạ, xin chào anh chị chúc anh chị ngủ ngon